thì hôm nay tôi xin giới thiệu với anh em một cái cách lắc tài xỉu bịp một cái mẹo chơi tài xỉu bịp mới nhất và hiệu quả nhất hiện nay đó chính là chúng ta sử dụng cái bộ hột tài xỉu nhẹ hột tài xỉu nhẹ có nghĩa là như thế nào khi lắc chúng ta không cần phải lắc mạnh tay không cần phải lắc uh, mạnh như này à, hột nó mới đi được không cần phải lắc như thế chỉ cần anh em lắc nhẹ như này hột vẫn đi bình thường đó trận trước là xỉu giờ qua tài lắc rất là nhẹ mà hột vẫn đi đấy mới là cái cách chơi tài xỉu bịp rất là hiệu quả và không tang thì um, bây giờ tôi sẽ thử cho anh em vài chén và anh em nào cần tìm hiểu và muốn biết lý do tại sao tôi có thể làm được điều đó thì hãy gọi cho tôi qua số điện thoại đây 0902 42 0042 hoặc là anh em kết bạn Zalo với tôi qua số điện thoại đó bây giờ tôi sẽ lắc thử cho anh em xem vài chén và sau đó tôi sẽ dùng nước muối cục hít cũng như là dọi đèn để ờ, thử ờ, nắp chén dĩa cho anh em còn bây giờ đang là tài số 13 tôi sẽ lắc giữ tài cho anh em xem vài chén 4 5 chén hoặc là 6 7 chén gì đó đó chén trước đang là tài 553 đúng không bây giờ vẫn là tài số 12 trước là số 13 giờ số 12 ờ. Đó, giờ 345 tài số 12 tiếp 245 tài số 11 246 tài số 14 12 đó bây giờ nó xuống một chén xỉu vừa rồi tôi cũng giữ được 4 ờ, năm chén ờ, tài gì đó một chén xỉu về cái bộ hột này nó không phải đảm bảo tuyệt đối lắc tuyệt đối giữ tài giữ xỉu hoặc là lắc chén qua lại 100% mà nó sẽ đạt 80% bây giờ nó đang là xỉu tôi lại muốn đưa qua tài và tôi sẽ tiếp tục tôi lắc giữ tài cho anh em xem đó 256 ấy bây giờ tôi sẽ giữ tài tiếp 335 vẫn là tài tài số 11 245 tài số 11 nữa 356 vẫn là tài không? đó bây giờ số xỉu rồi tôi cũng giữ tài giữ xỉu bây giờ tôi sẽ nó số xỉu xỉu số 9 tôi sẽ lắc giữ xỉu cho anh em xem 125 xỉu số 8 này vẫn là 125 chưa đi một hột nào vẫn là xỉu số 8 nữa 226 xỉu số 10 235 xỉu số 10 tiếp Đó, giờ 334 vẫn là xỉu xỉu số 10 116 xỉu số 8 136 xỉu số 10 tiếp toàn số 9 số 10 thôi anh em lại là số 10 235 đó bây giờ qua tài số 11 443 vừa rồi tôi lắc giữ tài giữ xỉu cho anh em xem cùng một cách lắc cùng một tư thế lắc hoàn toàn không có sự thay đổi ở tay của chúng ta và tay con người ta hoàn toàn không nhận ra bây giờ tôi sẽ lắc cho chén qua lại chén tài chén xỉu anh em nhìn tay của tôi xem có uh, thay đổi hay không cùng một cách lắc nhé bây giờ đang là tài số 11 tôi sẽ lắc xuống xỉu đó 224 xỉu số 8 này tôi đã đưa qua tài 661 này đưa xuống đó số xỉu nhá 224 lại xỉu số 8 thôi đưa qua tài đó, đây là trường hợp chén phản anh em này khi lắc thì có thể là nó có những trường hợp chén phản nhưng mà nó không nhiều chén sau tôi khẳng định với anh em 100% là sẽ qua tài đó 256 vẫn là tài đụa qua tài liền bây giờ tôi sẽ đưa xuống xỉu đó 225 tôi lại tiếp tục đưa qua tài đó 256 anh em thấy không lắc rất là nhẹ tay con hoàn toàn không nhận ra và bây giờ tôi sẽ thử qua dọi đèn hột thì trong sáng rất là đẹp cạnh góc đã được tôi bo hết rồi anh em yên tâm chống âm chống tiếng nắp đây nó chỉ là cái nắp cống cuộn hoàn toàn bình thường dĩa này là cái dĩa ngọc thì tất nhiên là cũng không cần phải soi rồi dĩa ngọc cái soi vào tôi nghĩ không cần bây giờ đây tôi sẽ thử qua cục hít này cục hít hoàn toàn không dính không hít anh em nhé nắp cũng thế không dính không hít gì và đây cuối cùng là nước muối còn ờ, anh em muốn trẻ hột thì để tôi ờ, clip sau tôi sẽ làm một cái clip để trẻ hột ra cho anh em anh em nhớ gắng chờ video tiếp theo đó hột thì nổi hoàn toàn bình thường đấy thì ờ, anh em nào cần tìm hiểu và muốn sở hữu cũng như muốn biết tại sao tôi có thể làm được điều đó thì hãy gọi cho tôi qua số điện thoại đây 0902 42 00 42 và xem nhớ anh em vào xem nhớ đăng ký kênh like và chia sẻ để biết những thông tin những sản phẩm mới nhất chào tạm biệt tất cả anh em